tại thì à, số tài khoản đã à, được à, chín số rồi chín số rồi anh ơi chín số mà mai mốt mà cũng muốn mua điện thoại thì nói em dẫn đi nha ưu điểm của em là đẹp trai khuyết điểm của em là điện thoại dỗm khuyết điểm của em là điện thoại dỗm em nghĩ thì càng nhiều càng tốt muốn một tuần tuần đến năm lần muốn một tuần tuần đến năm lần em là một người rất là nhu cầu rất là cao nhu cầu rất là cao cao ví dụ một ngày hai lần hai lần hai hai lần cũng được tại vì em đã quen rất là nhiều người trong nghệ thuật rồi và em cảm thấy là em không, không có connect được với người ta cho nên là em muốn là em không dính dáng gì với người với nghệ thuật hết mà tự nhiên hôm nay lại lại gặp uh, <laughs> lại gặp anh Lân uh, ờ, bây giờ em sẽ chọn anh anh Và mọi người ơi, với phiên bản đặc biệt này thì quý vị khán giả hãy tham gia ngay vào community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia hai mini game dự đoán với giá trị giải thưởng lên đến 10 triệu đồng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 dự đoán số người trùng với đáp án của mình gần đúng nhất thì sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt sẽ được chuyển khoản trực tiếp từ ban tổ chức bốn giải khuyến khích mỗi giải cũng là một cái thẻ cào điện thoại trị giá là 500.000 đồng và kết quả sẽ được công bố vào đầu của tập tiếp theo